Cảm ơn bà xã làm việc vất vả Bây giờ mình phải nấu một món gì đó thật là ngon để cho bà Bà xã dặn mình chỉ được dùng hạt nêm từ thịt cờ non, Cứ ngon mà tốt cho sức khỏe thì bếp trưởng này việc ngay Hạt nêm từ thịt cờ non chứa thịt nguyên chất Được dùng cho mọi món ăn uhm, Ngon quá Thế nào bà xã mình cũng thích Cờ no thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn